cái độ hiệu quả mà nó mang lại cho các bác khi đi chơi tại các đấu trường lớn rồi đúng không ạ? Đó chính là gì? Các bác có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn, lên tài xuống xỉu theo ý muốn. Ngoài ra bộ hột đi đều và tỷ lệ lên bảo rất là cao. Riêng với cái bộ hột tài xỉu VIP này nó còn có một đặc điểm nữa. Đó chính là nó chống được thầy thợ nghe hột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 Nắp và chén hoàn toàn là nắp chén chợ Hột hoàn toàn không tan tích Với bộ hột tài xứ VIP này thì em bao cho các bác ăn thua trẻ hột Đây em sẽ dọi đèn thử cho các bác này Các nhìn này Hột trong Đó Hột trong chưa ạ Đây em dọi cả ba hột Đây Đó Các nhìn thấy hột trong không còn về phần uh, nam châm và nước muối thì uh, vì là thời lượng video cũng có hạn nên là em xin phép sẽ được khất nhưng mà các bác nào mà mua hàng mà muốn được test đầy đủ tang tích em sẽ test đầy đủ tang tích cho các bác với cái bộ hột tài xỉu vip này nó khác với những cái bộ hột khác đó là gì các bác bác nào mà chơi rồi các bác cũng đã biết ạ cái mắt của nó cái nút của nó nhỏ hơn với so với bộ hột thường các bác nhìn này đó hột tài xỉu vip thì nút của nó rất là nhỏ còn hột tài xỉu nghệ hoa thường thì hột của nó rất là to cái nút của nó rất là to và em bây sau đây thì em sẽ test thử một vài tiếng để cho bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu vip này nó mang lại cho các bác khi đi chơi tại các sòng sới như thế nào đầu tiên là em sẽ lắc hột đi đều cho các bác bây giờ nó đang ở tài đúng không ạ xỉu này tài bão luôn này các bác này đó xỉu này tài này tài lại bão 6 tiếp các bác thấy có nhiều bão không ạ vừa rồi em đã lắc giữ tài à, lắc uh, chén đi đều chén tài chén xỉu cho các bác sau đây thì em sẽ lắc giữ tài giữ xỉu cho các bác bây giờ nó đang ở tài đúng không em xuống xỉu này đó em xuống xỉu sau đây em sẽ giữ xỉu này đó một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này đó Vừa rồi em đã lắc giữ xỉu cho các bác Bây giờ em sẽ xuống tài À sẽ lên tài Đây Lên tài này Lên tài rồi đúng không ạ Bây giờ em sẽ giữ tài cho các bác một chén tài này hai tài này ba tài này bốn tài này Vâng, chén này em hơi không đều tay, hơi lỗi Thì nó xuống xỉu, xuống xỉu nhưng nó lại tiếp tục ra bão Các bác thấy cái bộ hột này nó ra bão có nhiều không ạ? Từ nãy giờ mình lắc là cũng đã hơn chục chén là cũng đã có ba chén bão rồi Đúng không ạ? Bão ngũ, bão lục, bây giờ là bão nhất Bây giờ đang ở, nhị, ở à, nhất nhất này Bây giờ em sẽ lên tài này Đó, lên tài Các bác thấy sao ạ?